biển lớn theo tiếng gọi ngàn con sông khơi xa thuyền có hay sông lặng lòng yên ả à, vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về ngày anh đi để mình em đứng đó anh có hay lòng em mãi thương anh đừng cách xa anh biết chắc dòng thuyền thủy chung một bên đò anh biết rằng ngoài khơi xa bão táp có biết bao con thuyền phải lên đánh về bên em không ồn ào sóng cả chim hoa yên ả nặng tình em có phải anh là con thuyền nhỏ kia bỏ mặc em dòng sóng trôi buồn bã có phải anh vội quên đi tất cả nay sông thuyền thủy chung một bên đó anh biết rằng ngoài khơi xa bao ta sông khơi xa thuyền có hay sông lặng lòng yên ả à, vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về ngày anh đi để mình em đứng đó anh có hay lòng em mãi thương anh đừng cách xa cho mi buồn đậm dạy anh là con thuyền nhỏ kia bỏ mặc em dòng sông trôi buồn bã có phải anh vội quên đi tất cả ngày sông thuyền thủy chung một bên đó anh biết chăng ngoài khơi xa bao ta ra biển lớn theo tiếng gọi ngàn con sông khơi xa thuyền có hay sông lặng lòng yên à, vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về ngày anh đi để mình em đứng đó anh có hay lòng em mãi thương anh đừng cách xa trong một bên đó anh biết chăng bỏ mặc em dòng sóng trôi buồn bã có phải anh vội quên đi tất cả ngay sông thuyền thủy chung một bên đò anh biết rằng ngoài khơi xa bão ta con sông khơi xa thuyền có hay sông lặng lòng yên ả à, vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về ngày anh đi để mình em đứng đó anh có hay lòng em mãi thương anh đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ tay anh là con thuyền nhỏ kia bỏ mặc em dòng sông trôi buồn bã có phải anh vội quên đi tất cả ngay sông thuyền thủy chung một bên đó anh biết chăng ngoài khơi xa bão táp có biết bao con thuyền 孤寒。 dầm biển lớn theo tiếng gọi ngàn con sông khơi xa thuyền có hay sông lặng lòng yên à, vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về ngày anh đi để mình em đứng đó anh có hay lòng em mãi thương anh đừng cách xa cho mình thuyền thủy chung một bên đò anh biết chắc trôi buồn bã có phải anh vội quên đi tất cả ngay sông thuyền thủy chung một bên đó anh biết rằng khơi xa thuyền có hay sông lặng lòng yên ả à, vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về ngày anh đi để mình em đứng đó anh có hay lòng em mãi thương anh đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ phải anh là con thuyền nhỏ kia bỏ mặc em dòng sông trôi buồn bã có phải anh vội quên đi tất cả nay sông thuyền thủy chung một bên đó anh biết chăng ngoài khơi xa bão táp có biết bao con thuyền phải lênh ra biển lớn theo tiếng gọi ngàn con sông khơi xa thuyền có hay sông lặng lòng yên à vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về ngày anh đi để mình em đứng đó anh có hay lòng em mãi thương anh đừng cách xa cho mi buồn sóng trôi buồn bã có phải anh vội quên đi tất cả ngày sông thuyền thủy chung một bên đó anh biết chăng ngoài khơi xa trôi buồn bã có phải anh vội quên đi tất cả ngày sông thuyền thủy chung một bên đó anh biết chăng ngoài khơi xa bao sông khơi xa thuyền có hay sông lặng lòng yên à vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về ngày anh đi để mình em đứng đó anh có hay lòng em mãi thương anh đừng cách xa cho mi buồn đậm mắt em dòng sông trôi buồn bã có phải anh vội quên đi tất cả ngày sông thuyền thủy chung một bên đó anh biết chăng ngoài khơi xa bão táp có biết bao con sông khơi xa thuyền cố hay sông lặng lòng yên ả à, vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về ngày anh đi để mình em đứng đó anh có hay lòng em mãi thương anh đừng cách xa một bên đó sông thuyền tìm ra biển lớn theo tiếng gọi ngàn con sông khơi xa thuyền có hay sông lặng lòng yên à vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về ngày anh đi để mình em đứng đó anh có hay lòng em mãi thương anh đừng cách xa cho mi buồn đậm mắt em dòng sông trôi buồn bã có phải anh vội quên đi tất cả ngày sông thuyền thủy chung một bên đó anh biết chăng ngoài khơi xa bờ có hay song lặng trôi buồn bã có phải anh vội quên đi tất cả nay sông thuyền thủy chung một bên đò anh biết rằng ngoài khơi xa sông khơi xa thuyền có hay sông lặng lòng yên à vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về ngày anh đi để mình em đứng đó anh có hay lòng em mãi thương anh đừng cách xa cho mi buồn con thuyền nhỏ kia bỏ mặc em dòng sông trôi buồn bã có phải anh vội quên đi tất cả nay sông thuyền thủy chung một bên đó anh biết chăng ngoài khơi xa bão táp có biết bao con thuyền phải lên có hay sông lặng lòng yên ả à, vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về ngày anh đi để mình em đứng đó anh có hay lòng em mãi thương anh đừng cách xa vai anh vội quên đi tất cả ngày sông thuyền thủy chung một bên đó anh biết rằng ngoài khơi xa thuyền xa sông thuyền tìm ra biển lớn theo tiếng gọi ngàn con sông khơi xa thuyền có hay sông lặng lòng yên à vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về ngày anh đi để mình em đứng đó anh có hay lòng em mãi thương anh đừng cách xa cho mình sóng trôi buồn bã có phải anh vội quên đi tất cả ngày sông thuyền thủy chung một bên đó anh biết chăng ngoài khơi có hay sông lặng lòng yên ả à, vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về ngày anh đi để mình em đứng đó anh có hay lòng em mãi thương anh đừng cách xa cho mi buồn đậm con thuyền nhỏ kia bỏ mặc em dòng sóng trôi buồn bã có phải anh vội quên đi tất cả ngay sông thuyền thủy chung một bên đò anh biết rằng ngoài khơi xa bão táp sông khơi xa thuyền có hay sông lặng lòng yên à vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về ngày anh đi để mình em đứng đó anh có hay lòng em mãi thương anh đừng cách xa cho mi buồn đậm con thuyền nhỏ kia bỏ mặc em dòng sông trôi buồn bã có phải anh vội quên đi tất cả ngày sông thuyền thủy chung một bên đó anh biết chăng ngoài khơi xa bão táp ngàn con sông hơi xa thuyền cố hay sông lặng lòng yên ả à, vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về ngày anh đi để mình em đứng đó anh có hay lòng em mãi thương anh đừng cách xa cho mình 秋雨。 trôi buồn bã có phải anh vội quên đi tất cả ngày sông thuyền thủy chung một bên đó anh biết rằng ngoài khơi xa bão táp sông thuyền tìm ra biển lớn theo tiếng gọi ngàn con sông khơi xa thuyền có hay sông lặng lòng yên ả à, vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về ngày anh đi để mình em đứng đó anh có hay lòng em mãi thương anh đừng cách xa cho mi buồn đậm thuyền nhỏ kia bỏ mặc em dòng sông trôi buồn bã có phải anh vội quên đi tất cả ngày sông thuyền thủy chung một bên đó anh biến trăng ngoài khơi xa bão ta biển lớn theo tiếng gọi ngàn con sông khơi xa thuyền cố hay sông lặng lòng yên ả à, vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về ngày anh đi để mình em đứng đó anh có hay lòng em mãi thương anh đừng cách xa cho mi buồn đậm trôi buồn bã có phải anh vội quên đi tất cả ngày sông thuyền thủy chung một bên đò anh biết rằng ngoài khơi xa con thuyền nhỏ kia bỏ mặc em dòng sóng trôi buồn bã có phải anh vội quên đi tất cả nay sông thuyền thủy chung một bên đó anh biết rằng ngoài khơi xa bão táp có biết bao con thuyền phải lênh đênh về bên em And em sông khơi xa thuyền có hay sông lặng lòng yên ả à, vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về ngày anh đi để mình em đứng đó anh có hay lòng em mãi thương anh đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ con thuyền nhỏ kia bỏ mặc em dòng sông trôi buồn bã có phải anh vội quên đi tất cả ngay sông thuyền thủy chung một bên đó anh biết chăng ngoài khơi xa bão táp có biết bao con thuyền có hay sông lặng ngàn con sông khơi xa thuyền có hay sông lặng lòng yên à, vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về ngày anh đi để mình em đứng đó anh có hay lòng em mãi thương anh đừng cách xa cho mi buồn đậm thuyền nhỏ kia bỏ mặc em dòng sông trôi buồn bã có phải anh vội quên đi tất cả ngày sông thuyền thủy chung một bên đó anh biết chăng ngoài khơi cô hay phải anh là con thuyền nhỏ kia bỏ mặc em dòng sông trôi buồn bã có phải anh vội quên đi tất cả ngay sông thuyền thủy chung một bên đó anh biết rằng ngoài khơi xa bão ta. tình ra biển lớn theo tiếng gọi ngàn con sông khơi xa thuyền có hay sông lặng lòng yên à, vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về ngày anh đi để mình em đứng đó anh có hay lòng em mãi thương anh đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ vậy anh là con thuyền nhỏ kia bỏ mặc em dòng sông trôi buồn bã có phải anh vội quên đi tất cả nay sông thuyền thủy chung một bên đó anh biết chăng ngoài khơi xa bão táp có biết bao sông thuyền tim xa biển lớn theo tiếng gọi ngàn con sông khơi xa thuyền có hay sông lặng lòng yên ả à, vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về ngày anh đi để mình em đứng đó anh có hay lòng em mãi thương anh đừng cách xa cho mi buồn đậm em dòng sông trôi buồn bã có phải anh vội quên đi tất cả ngay sông thuyền thủy chung một bên đò, anh biết rằng bỏ mặc em dòng sóng trôi buồn bã có phải anh vội quên đi tất cả ngày sông thuyền thủy chung một bên đó anh biết rằng ngoài khơi xa bao ta bạn con sông khơi xa thuyền có hay sông lặng lòng yên à vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về ngày anh đi để mình em đứng đó anh có hay lòng em mãi thương anh đừng cách xa cho mi buồn sóng trôi buồn bã có phải anh vội quên đi tất cả nay sông thuyền thủy chung một bên đó anh biết chăng ngoài khơi xa bão táp có biết bao ra biển lớn theo tiếng gọi ngàn con sông hơi xa thuyền có hay sông lặng lòng yên ả à, vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về ngày anh đi để mình em đứng đó anh có hay lòng em mãi thương anh đừng cách xa cho mình mặt em dòng sông trôi buồn bã có phải anh vội quên đi tất cả ngày sông thuyền thủy chung một bên đò anh biết rằng bỏ mặc em dòng sóng trôi buồn bã có phải anh vội quên đi tất cả nay sông thuyền thủy chung một bên đò anh biết rằng ngoài khơi xa bao bên em không ồn ào sống cả chỉ hiền hòa yên à nặng tình xa biển lớn theo tiếng gọi ngàn con sông khơi xa thuyền có hay sông lặng lòng yên à vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về ngày anh đi để mình em đứng đó anh có hay lòng em mãi thương anh đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ phải anh là con thuyền nhỏ kia bỏ mặc em dòng sông trôi buồn bã có phải anh vội quên đi tất cả ngay sông thuyền thủy chung một bên đó anh biết chăng ngoài khơi xa bão táp có biết bao con thuyền phải thuyền xa sông thuyền tim xa biển lớn theo tiếng gọi ngàn con sông khơi xa thuyền có hay sông lặng lòng yên ả à, vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về ngày anh đi để mình em đứng đó anh có hay lòng em mãi thương anh đừng cách xa cho mi mùa đẫm lệ rồi vì người đi mãi không về có phải anh là con thuyền nhỏ kia bao mặt em dòng sông trôi buồn bã có phải anh vội quên đi tất cả ngày sông thuyền thủy chung một bên đò? anh biến trăng ngoài khơi xa bỏ mặc em dòng sóng trôi buồn bã có phải anh vội quên đi tất cả nay sông thuyền thủy chung một bên đó anh biết rằng ngoài khơi xa bão táp bên em xa biển lớn theo tiếng gọi ngàn con sông khơi xa thuyền có hay sông lặng lòng yên à, vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về ngày anh đi để mình em đứng đó anh có hay lòng em mãi thương anh đừng cách xa sóng trôi buồn bã có phải anh vội quên đi tất cả ngày sông thuyền thủy chung một bên đó anh biết chăng ngoài khơi xa buồn có phải anh vội quên đi tất cả nay sông thuyền thủy chung một bên đò anh biết trăng ngoài khơi xa bao ta sông khơi xa thuyền có hay sông lặng lòng yên ả à, vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về ngày anh đi để mình em đứng đó anh có hay lòng em mãi thương anh đừng cách xa cho mi buồn con thuyền nhỏ kia bỏ mặc em dòng sông trôi buồn bã có phải anh vội quên đi tất cả ngày sông thuyền thủy chung một bên đó anh biết chăng ngoài khơi xa bão táp huyền tìm xa biển lớn theo tiếng gọi ngàn con sông khơi xa thuyền có hay sông lặng lòng yên ả à, vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về ngày anh đi để mình em đứng đó anh có hay lòng em mãi thương anh đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ rơi vì người đi mãi không về có phải anh là con thuyền nhỏ kia bao mặt em dòng sông trôi buồn bã có phải anh vội quên đi tất cả ngày sông thuyền thủy chung một bên bỏ mặc em dòng sóng trôi buồn bã có phải anh vội quên đi tất cả ngày sông thuyền thủy chung một bên đò anh biết chăng ngoài khơi xa bão táp có biết bao con thuyền phải lênh đênh ra biển lớn theo tiếng gọi ngàn con sông khơi xa thuyền có hay sông lặng lòng yên à, vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về ngày anh đi để mình em đứng đó anh có hay lòng em mãi thương anh đừng cách xa cho mi buồn đậm thuyền nhỏ kia bỏ mặc em dòng sông trôi buồn bã có phải anh vội quên đi tất cả ngày sông thuyền thủy chung một bên đó anh biến trăng ngoài khơi xa thuyền có hay sông lặng lòng yên ả à, vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về ngày anh đi để mình em đứng đó anh có hay lòng em mãi thương anh đừng cách xa cho mình 秋雨。 trôi buồn bã có phải anh vội quên đi tất cả nay sông thuyền thủy chung một bên đò anh biết rằng ngoài khơi xa bao